nguyện rồng thọ trì kinh pháp hoa lời kinh bay cao lời kính lan tỏa nhịp màu lời kính đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục cho con hãy anh

sen hồng to ánh hào quang lại đấng tam giới tôn quy mang từng mười phương vật nay con phát nguyện rằng thọ trì kinh pháp môn sen hồng thơm ngát trần gian sen hồng to ánh hào quang lại đấng tam giới tôi cầu kinh xóa hết tội